và nếu như có lúc bạn không may cùng như tôi bạn sẽ thấy những chân lý cuộc đời dù có ăn chơi phiêu bạt muôn nơi mà chẳng ai chơi thì cuộc sống bạn cô đã suốt đời đừng sống vì bản thân 性格。 Nói cho bạn nghe Chúng ta ngày xưa Sát vai cùng chung dưới mưa Thế nhưng giờ tôi Trắng đôi bàn tay Có ai cùng chung đắng cay